là chiến binh rừng núi thường ngày qua những đôi hoa sim thấy cảnh sim tím thương vô bờ tiếc người em gái không còn nữa tại sao nàng vẫn yêu màu tím màu buồn tan tác phải không em để chiều sim tím hoang biển biệt không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh về một nơi trước cách hai phương trời đi về là chiến binh rừng núi cố gắng bước qua chẳng thể nói thứ tha người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay ngập ngập ngừng nhìn ra trời mơ ngày xưa kia những cánh hoa rời khắp muôn nơi lòng ai cảm thấy xôn xao từng ngày em ấm bao la ở chốn này đường đi phía trước thêm trong gai hoa trong cơn bão mơ ước bay cao tận chân trời bạn tôi vẫn hiên ngang có những dương không lời nghẹn trong phút giây 笑颜未半，黄云遍地愁。酒醒后。